Tử vi tuổi Tý thứ bảy ngày 30 tháng 1 năm 2021, tức ngày 18 tháng 12 năm 2020 âm lịch. Người tuổi Tý được chính tài trợ mệnh nên không phải lo lắng chuyện tiền bạc, con giáp này sớm đã có kế hoạch rõ ràng, chuyện đâu ra đó, không hề bối rối. Dù tiền tiết kiệm không nhiều nhưng sự ổn định về nguồn thu giúp các dự định chi tiêu đạt được kết quả tốt. Đường tình duyên có phần kém sắc, tình cảm gia đình nói gần là gần, nhưng nói xa cũng là xa. Có những mối quan hệ tưởng chừng thân thiết nhưng lại có những khúc mắc phía sau. Bản mệnh cảm thấy vô cùng mệt mỏi, thế nhưng có những chuyện vẫn cần phải đối mặt, không thể nào dễ dàng bỏ qua tình yêu đôi lứa còn nhiều khúc mắc, có thể có giáp này sẽ cần điều chỉnh một chút vấn đề về yêu cầu của mình với người ấy. Dường như tuổi Tý đang hơi khắt khe với đối phương và điều này nếu kéo dài sẽ tạo ra một sự phản kháng không hề tốt cho chuyện tình cảm này chút nào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 Có những việc xuề xòa được nhưng có những chuyện thì phải cân nhắc kỹ càng, xem xét thiệt hơn. Trong ngày dễ có họa không hay về tiền bạc và người tuổi sửu nên à, tránh các trò chơi may rủi hay những lời mời hợp tác mà được dự đoán thu lời nhanh nhé. Con giáp này nên tham khảo ý kiến của mọi người xung quanh. Vợ trinh tình cảm cũng hóa gian nan do ảnh hưởng của ngũ hành xung khắc. Bản mệnh và nửa kia nên tránh bàn chuyện lớn hay cãi cọ dù nhỏ nhất –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 Người tuổi dần có nguy cơ gặp phải tiểu nhân trong công việc, đặc biệt con giáp này nên cẩn thận kẻo có kẻ lợi dụng lòng tin để chiếm đoạt những thành quả đã đạt được. Bên cạnh đó, bản mệnh đang bắt đầu tính đến các kế hoạch lâu dài hơn và đây là việc làm cần thiết để có bước tiến vững chắc. Con giáp này cảm thấy khó chịu trong lòng khi có nỗi khổ mà chẳng thể nói được ra, cứ phải nhẫn nhịn,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 Tuổi thìn được tam hội quý nhân nâng đỡ vận trình, nhiều việc trước đó còn mù mờ nay đã thông tỏ, không còn gì là không thể sẽ đoán được. Bản mệnh sáng mắt, sáng lòng, nhớ ơn người chỉ dạy. Việc trong nhà đã giải quyết êm xuôi, con giáp này chỉ cần tận hưởng thái bình. Về phương diện tình duyên, người tuổi thìn nên tích cực gặp gỡ bạn bè, mở rộng mối quan hệ, hãy mở lòng mình để đón nhận tình yêu bởi bản mệnh sẽ tìm được người thực sự phù hợp để trao gửi tình cảm. Trong khi đó, các cặp vợ chồng đã hóa giải được những mâu thuẫn, tình cảm thêm gắn bó sâu nặng. Tỷ Kiên lại nhắc nhở con giáp này chớ nên tự tin quá mức, tới tự cao, tự kiêu mà hại chính mình. Ai cũng sẽ có những lúc mắc sai lầm, dù bạn có giỏi đến đâu thì cũng khó tránh được việc đó. Nếu cố bỏ ngoài tai tất cả những lời khuyên can của mọi người thì có thể bản mệnh sẽ phạm phải sai lầm cực kỳ nghiêm trọng đó. Giờ tốt trong ngày 7 giờ đến 9 giờ, quý nhân phù trợ, dậu, tuất. Đừng quên đăng ký nhấn chuông thông báo để nhận video mới nhất. Tử vi tuổi Tỵ Dân tị tương hại, tuổi tị cần phải học cách nhún nhường hơn một chút, đừng để mình mắc phải sai lầm hết lần này tới lần khác. Hạnh phúc chẳng chờ đợi ai, chẳng tha thứ cho ai quá nhiều lần đâu. Người ấy cũng có lòng tự trọng của riêng mình, cũng muốn bảo vệ tự tôn của bản thân. Tình yêu có thể lớn nhưng khi hành động của bạn vượt quá giới hạn chịu đựng của đối phương thì chuyện gì cũng có thể xảy ra. Bên cạnh đó, thiên ấn thể hiện khả năng thành công mà người tuổi tỵ có thể đạt được nếu như biết sáng tạo và đưa ra những hướng đi mới cho mình. Hãy thay đổi để có được sự phát triển lớn mạnh hơn trong sự nghiệp.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 Tam hợp quý nhân trợ mệnh mang tới nhiều may mắn cho tuổi ngọ, đặc biệt là trong chuyện tình cảm. Con giáp này hãy nhân cơ hội này để bày tỏ tình cảm với người mình yêu nhé. Đây là lúc để nắm sức hạnh phúc. Người đã có đôi đừng để tâm đến những khác biệt giữa hai người, con người ai mà giống nhau đâu. Tình yêu có được chẳng dễ dàng, hãy tận hưởng hạnh phúc mình có, trân trọng người ở bên cạnh mình, các cặp vợ chồng hòa thuận, không có mâu thuẫn hay bất đồng gì đáng kể. Người tuổi ngọ biết cách xoa dịu những vấn đề nảy sinh trước đó. Chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không có gì.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 Đường tài lộc của tuổi mùi có dấu hiệu sa sút, kiếp tài báo họa phá tài sắp tới, con giáp này dễ gặp chuyện mất tiền, chớ nên tùy tiện mà vứt đi tiền của bên mình. Bên cạnh đó, bản mệnh có thể sẽ phải chi tiêu những khoản khá lớn, vì vậy sẽ cần thận trọng trong việc sử dụng và bảo quản tiền bạc của mình. Trong ngày kiếm tiền đã khó khăn, con giáp này còn làm mất tiền nữa. Bao nhiêu khoản tích lũy ngày trước giờ cũng phải rút ra để chi tiêu. Người tuổi mùi nhẹ dạ cả tin, chẳng có chút kinh nghiệm đầu tư kinh doanh nào mà cũng dám dấn thân nên mới mắc bẫy, tiền bạc một đi không trở lại. Vợ trình tình cảm có xu hướng xấu đi, tình cảm vợ chồng có nhiều khúc mắc, mâu thuẫn nảy sinh, phần nhiều cũng chính là do chuyện tiền bạc mà ra. Một phần cũng do ảnh hưởng của ngũ hành xung khắc nên hai người sẽ cần có cách xử lý khéo léo nếu muốn có một mối quan hệ lâu dài và bền vững. Giờ tốt trong ngày 9 giờ đến 11 giờ, quý nhân phù trợ, hợi, ngọ. Được quê đăng ký nhấn chuông thông báo để nhận video mới nhất. Tử vi tuổi thân Cục diện tương xung sẽ ảnh hưởng nhiều đến đường tình duyên của tuổi thân, có giáp này dễ nảy sinh hiểu lầm với đối phương, chuyện chẳng có gì lại hóa nghiêm trọng, có thể sẽ khiến cho đôi bên sứt mẻ tình cảm. Nếu không bình tĩnh để giải quyết vấn đề mà cứ nóng vội, bốc đồng thì sẽ đánh mất hạnh phúc của mình đó. Bản mệnh chớ nên đánh mất những điều đáng quý chỉ trong phút chốc, người độc thân cũng nhiều nỗi niềm khó nói. Bạn bè xung quanh, ai cũng đã có nơi có trốn, chỉ mình bản thân cổ quạnh. Nếu như người tuổi thân đang có một ngày không mấy bình yên về tình cảm thì may mắn dễ đến trong phương diện tài lộc.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 sự nghiệp của tuổi dậu đang gặp phải khó khăn chắc trở, con giáp này chủ quan không lường trước hết mọi tình hình nên dễ lâm vào tình thế tiến thoái lưỡng nan. Hãy cẩn trọng và chuẩn bị những phương án dự phòng cho mọi tình huống để giảm bớt những sai sót không đáng có lại thêm tài lộc đang có dấu hiệu thụt giảm càng khiến bản mệnh cảm thấy lo lắng hơn. Con giáp này có được may mắn hơn một chút khi có những hỗ trợ của nửa kia, nhờ thế mà tinh thần cũng thoải mái hơn nhiều.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 vợ trình tình cảm của tuổi tuất khởi sắc, đặc biệt là với người độc thân, đây là tín hiệu rất đáng mừng. Thế nhưng với những người đã có đôi thì nếu không làm chủ bản thân, rất có thể con giáp này sẽ vướng vào những chuyện rắc rối, rất khó giải quyết về sau này. Về phương diện sự nghiệp, nhìn chung bản mệnh không quá bận rộn và có việc gì cần người giúp đỡ sẽ được đáp ứng ngay. Chính vì lẽ rảnh rang quá mà đôi khi con giáp này lại dễ gây họa thay vì đi quan tâm tới gia đình mình. Người tuổi tuất lại dễ rơi vào trạng thái đứng núi này trông núi nọ. Dần tuất bán hợp, tài lộc có phần giảm sút, nhưng có lẽ bản mệnh đang lơ là và thiếu quan tâm tới kế hoạch tài chính của mình nên rất khó để nhận ra. Con giáp này trong lúc ngẫu hứng mà vung tay quá chán, may mắn là tình hình không đến mức nghiêm trọng.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 Thiên tài độ mệnh, vận tài lộc của tuổi hợi trở nên hanh thông, rộng mở hơn, chuyện kinh doanh buôn bán khá thuận lợi, khách hàng ra vào tấp nập. Con giáp này không chỉ dựa vào năng lực mà sự may mắn giúp cho bản mệnh có thể có được một nguồn thu bất ngờ. Song con giáp này cần nhớ, tiền bạc trong nhà nên quản cho kỹ, đừng tùy tiện thấy tiền vào là dục dịch muốn cho tiền ra. Cần biết tiết kiệm, khi có bát cơm ăn thì phải nghĩ tới lúc nông nhàn, thời buổi thóc cao, gạo kém, không thể không phòng. Người tuổi hợi dễ dàng trong việc tìm kiếm và thiết lập các mối quan hệ bạn bè đối đối tác. Đào hoa vượng, bản mệnh sẽ dễ dàng tìm được một nửa cho mình, đừng quá căng thẳng mà hãy cứ là chính mình. Các cặp đôi có thể đi đến những quyết định quan trọng để nâng cấp mối quan hệ lên một tầm cao mới. Con giáp này không quá quan trọng những vấn đề khác ngoài tình cảm nên mọi thứ rất dễ nói chuyện. Giờ tốt trong ngày, 7 giờ đến 9 giờ, quý nhân phù trợ, mùi, xỉu,